kéo bấy cái hai chị ra chắc phải mang cái đệm về vào đấy bỏ ra mẹ thất cổ tao ơi băng đệm nhá băng đệm xuống dưới đây đấy anh gạt cần qua này mày xuống đi mày qua bên kia tí đi bên kia một công rồi thành rồi bây giờ phải làm gì gỗ lên nữa này chết mẹ rồi cuốn gỗ cái gỗ không cần không đang đẩy cần cho quý ấy lại đấy sao nó nướng rồi nó chưa ăn ăn à, ăn nhỉ ăn để để để để béo béo béo béo lên đây ấn cái nút ở cửa bên này với bên cạnh anh nhá. đúng thằng kia đừng đựa bộ đừng đựa cần gạt kìa cần gạt ấy, vừa gạt vào kia rồi vào đấy thả kia xuống chứ quả thì phá kính vào đường vào đấy, nhảy lên à ờ, đúng rồi tôi tuấn anh bé bé bé xuống cái đấy bỏ ngay cần cầu ra thì sẽ thằng cao ảo kia thằng kia quang nè cực quang đấy bố mày kéo ra cho đây mà mày treo lên đấy thì không phải hóa ra người việt luôn đâu cái cái quăng quăng ấy cứ quăng quăng qua cửa kính đâu vỡ mà ôi sao đúng được chết rồi. đây rồi em vào cùng chơi á đi nào kéo em qua em coi nhá Dạ Nó qua đấy sao làm gì nữa Cứ thử qua đi Không để anh quay á Đi vào trong cửa kính đỗ đi Thế Đồ Đi trời ra Có nhiều đường canh hết tao tao khắc ở dưới ngoái một chúng vậy kìa hack được luôn này rồi <laughs> em đi qua em đi qua bên này luôn Ôi, mở được cửa kính luôn này à, lấy thùng này. góc bên trái này này Hôn, mẹ chứ phải ở đâu đi vào đây Đi vào trong cái nhà kia Đi Béo đây Ơ Sao có thằng Thằng nào đang Rồi Thả cái cầu lên Thả thằng này mắc cầu qua cho thằng Quang này rồi ấy câu câu cật câu câu gì đây đấy em dẫm nút cho mình cửa đâu anh đi vào nhà nhá xong anh lên cầu thang xong anh em em đi đi đi qua cái thanh sắt luôn thượng á đến tầng thượng á ừ. Ừ, ừ, ừ, ừ. đấy em thấy anh hải đang leo cửa kìa em đi qua thanh sắt luôn <laughs> em đang đứng bên này này anh hải ở dưới uh... bấm này đấy không cần mẹ thằng kia cứ lôi cái cái khúc kia qua nó trên là spawn của chú anh ở dưới bọn em đang hộ thằng này lấy lấy cái thùng qua rồi dạ. Ôi kìa, sắp rơi rồi, đây rồi Đây rồi Bye bye anh Hải nhá Đây qua đây qua đây ôi kìa ui giời ơi không nhảy chết trong vô vọng lên đây đứng đứng ở trên đấy ấy. ơ à, nó spawn ngay chỗ đấy à ừ. mẹ gãy tay là sao ấy vào đây gặp cái cầu kia cho nó cái qua bên này đi phải lấy cục, sắt bên trên kia à sắt bên kia ờ, cục ấy bên trên kia bên cạnh ấy được <laughs> phải lấy tay đấy hả phải lấy cục sắt trên à, kia ờ, ok ok à cục cục cục cục sắt và là cái cục cục cục ấy kìa ở dưới này có đường bậc thang lên này anh ở đây đây để chết mẹ rồi toàn để hụt lấy cục sắt kia lấy cái gì quá này cục sắt chỗ em này phải cục sắt mà cục ấy, ấy không cái cục đấy để làm cầu qua rồi anh không không lấy cục đấy nữa cục đấy để Mày nâng kéo. nâng cái cầu vàng này này kéo, kéo lên, kéo lên. không lên được cái đấy nặng nhất rồi bây giờ em đứng vào cầu vàng nó không lên đâu cục đấy nặng nhất rồi xuống dưới đi anh xuống gì sao bên này này sao sao sao bên trái đây này phải cục này này thấy không trên đầu đấy phải sao đến đẩy xuống á Thế để xuống Đây đây, có, có, có, có, một cái cúc uh, Nó bảo biết rồi, mà cúc chiến đấu đây mới phải lấy kiểu gì Đây, em đi tắt rồi Cho nó để xuống Em quay về với anh Hải đây này Mẹ em này gió thổi còn ngã <laughs> Thằng Ly này cứ lơ lửng ở đây được đâu đâu anh Đấy anh Hải đây đấy À hay hay chờ cái ống ống bên cạnh đi Một người qua cửa bên kia trước em nào rồi cho thằng kia qua nhốt luôn ok chưa thằng kia qua trước rồi đấy anh qua đấy không có gì à thằng kia quay lại này nó chen cửa cho à đi à xem xem cái, cái thang nó qua chưa chưa chưa chưa chưa Vậy anh nhảy qua bên này bên anh nhớ đi đi về được rồi có cách nào chết không nhỉ tự tử đi nếu có cái chỗ gì tự tử em à biết rồi đấy phải phải, phải nhảy cho cục này này để phục lương trường ngày qua ui, cái lột quan trọng là anh giấu giấu chết được cái này nhảy xuống đéo có chỗ nào nhảy không chết tôi cả coi đâu tôi nói ngay là anh nói à đây bây giờ mình tâm điểm mình bạn đã đi hai cái ba lại ngay đoạn dạ, dưới này là cái gì đấy có đập vớ không thằng nào như zombie <laughs> như, như cương thi nhảy <laughs> kéo tay anh ok ạ ấy ấy còn mẹ thả cái kia xuống đây mà đúng không thả cục kia xuống đây để nổ cái này này thả cục sắt kìa để nổ cái kính này này nổ, nổ cái kính ở dưới này này thực hiện đây được đó kita trốn anh hiệp luôn dụng mẹ cần ra rồi sao kiểu gì đó cái miếng bán kia phải có tác dụng gì đó chứ dụng con mẹ cần ra rồi à thằng này đu đu đu, đu lên cửa exit <laughs> được ờ, mà được cái này đu còn mạnh hơn như cái đấy <laughs>